Câu kèo là có thật 100% anh em nhé. Và ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ. À. Không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em? Kẻo mà tiền mất tật mang anh em nhé. Và những ai muốn chơi to quất lớn muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801 anh em ạ. À.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 và ngầm sau 05 được nổ về cho ông ta một nháy phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 11 tháng 1 5 gấp cho 0 ngày sau sẽ nổ về con 0550 anh em nhé. Thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá con 0550 để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ. Tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt dàn đề để anh em tham khảo vào ngày mai